Xin dung sâu tại yết trang mai chú yểm Tháng nái nổ con thảo xiên on lọ Mai on lọ như miền Xê Máy muộn miền vải miền Như chợ ấy Máy yang chui miền như Giàu bìa Và máy chào huất thiên hùng như miền Chuồng cháu yang tao duan nin an hay chiếu nhẹ lầy lạt chiếu dìa phầy phẳng nin nhẹ lầy nin sen háng tiêu điáng choáng vua độ lên chiếu chiang hồ xuất biếu nòm nhà mấy gai yếm nin chầu nhẹ nhung nhung tụ lồng bà miền ngoài miền chú mấy tháng này nên vua sen hăng bia trụ giáo buồn gián mình no thảo xiêm chuối như chàng hồ miền ngoại miền oi trụ thiên hùng tỉnh chuối duy miền nhà mai tu chào cấp xuân như khu miền yêm với trụ chiếu chiều cầu khu miền như cháu bà ọ miền như cháu lù xuống oi trụ miền